khóc cho người yêu xưa tiếc thương một mối tình ngày ấy khi trắng tay bên đời chẳng còn ai bản thân ta cũng xa rồi người yêu ta bỏ đi đã qua rồi năm tháng